Hello, Huyền Anh xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của em Thì ở video trước em đã chia sẻ với mọi người về câu chuyện của bản thân Và đã đưa ra những lưu ý cho anh chị em Thì em tin chắc rằng còn rất nhiều anh chị em đã từng mắc phải sai lầm giống như em Và đáng buồn hơn khi có rất nhiều hoàn cảnh trớ trêu, thương tâm hơn Dẫn đến cho gia đình tan nát và mất nhà, mất cửa Mất hết tất cả cũng chỉ vì tham lam không biết điểm dừng không có phương pháp và thiếu hiểu biết về bộ môn mình đang theo đuổi mới dẫn đến cảnh thua tha nợ nần. Thì video hôm nay em sẽ chỉ ra cho anh chị em những thấy được những cái điểm sai của mình và sẽ đưa thêm những cái lưu ý để anh chị em cần nhớ rõ khi tham gia vào thị trường này. Ok, thì đây là lưu ý thứ nhất khi mọi người chơi mọi người luôn có cái tâm lý là chơi tất tay phải không ạ thì chơi tất tay là một kiểu chơi mang tới cho anh chị em rất là nhiều rủi ro anh chị em chơi hoàn toàn có thể bị trắng tay khi cược tất cả vào một ván đó thì khi đấy chúng ta sẽ không còn vốn và rất khó để làm lại nên mọi người hãy cân nhắc trước khi đi tiền chơi tất tay có thể khiến cho mọi người bị nghiện nữa đấy ạ nó không phải là một cách chơi lâu dài nó chỉ mang tính chất nhất thời muốn trở thành một người chơi chuyên nghiệp thì mọi người nên chọn biết chọn thời điểm nào để tất tay còn khi đang thua nhiều hay là khi nóng vội muốn thắng lớn thì mọi người nên dừng lại và lưu ý thứ hai anh chị em chơi tuyệt đối không nên bẻ cầu vì em đã gặp rất là nhiều anh chị em nhắn tin đến và hỏi về câu chuyện bẻ cầu và đã thua tha rất nhiều nên em mong mọi người hãy quan sát và đi ví dụ cầu đang 11 hoặc là 12, 121 thì mọi người hãy đi theo cầu hộ em. Nếu cảm thấy cầu khó bắt thì mọi người nên dừng lại một hai tay để quan sát cầu và tính toán tay tiếp theo cho em rồi mới vào tiền còn tiếp tục bẻ cầu vô kỷ luật thì mọi người chỉ có chết chứ không bao giờ chiến thắng được và lưu thứ ba chúng ta chơi nên chia nhỏ số tiền ra chia nhỏ số tiền vào mỗi ván cược xác định rõ mục tiêu thắng là bao nhiêu thì dừng lại để chốt lãi ví dụ như số vốn của anh chị em là một triệu thì anh chị em chỉ nên đi mỗi tay 50 điểm hoặc là 100 điểm thôi và nếu khi thắng thì có thể gấp thép lên, còn nếu mà đang thua thì chúng ta nên đánh nhỏ lại để tiếp tục duy trì và bám cầu tuyệt đối không được cháy vốn. Lưu ý thứ tư, anh chị em chơi nên tránh những khung giờ cấm. Thì khung giờ cấm và ngày cấm là gì? Thì em đã chia sẻ với mọi người ở video trước rồi ạ. Những anh chị em nào chưa xem được thì mọi người có thể xem lại video ở trên kênh của em. Và tuyệt đối mọi người không nên chơi vào ban đêm và đã có rất là nhiều anh chị em thua vào những cái khung giờ đó vì chơi vào khung thời gian đó mọi người sẽ không bao giờ chiến thắng được nên hãy dành thời gian đó cho gia đình và nghỉ ngơi tận hưởng cuộc sống của mọi người đừng cố gắng để mang lại rủi ro cho mình và lưu ý thứ năm trước khi đăng nhập vào tài khoản anh chị em hãy nên giữ cho mình một tư tưởng thoải mái thì hãy tham gia chơi khi mà đang gặp chuyện buồn hoặc là tâm lý không ổn định thì tuyệt đối không nên chơi ví dụ như anh chị em đang mất kiểm soát và dễ cay cú không nhìn nhận được để tính toán cầu dẫn đến việc thua thì tâm lý thực sự nó rất là ảnh hưởng đến nhiều trong mỗi ván cược nên mọi người hãy để cho mình một cái tâm lý thoải mái nhất rồi hãy tham gia và lưu ý thứ sáu mọi người tuyệt đối không được vay mượn để tham gia vì khi mà vay mượn thì trong đầu anh chị em lúc nào cũng chỉ có một cái tư tưởng là cố gắng chơi để lấy lại tiền và trả nợ thì khi mà chơi có một cái tâm lý như thế chúng ta sẽ không được thoải mái và rất là nóng vội để kiếm tiền trả nợ đúng không ạ? Thì sinh ra áp lực và tâm lý rất lớn nên em mong mọi người không nên vay mượn để đầu tư vì rất dễ rủi ro. Và điều cuối cùng là phương pháp chơi thì chơi làm sao để có được một phương pháp chơi hợp lý nhất và hiệu quả nhất để có thể mang lại lợi nhuận vì thực sự nó rất là dài nên em không muốn chia sẻ lên đây cho mọi người những anh chị em nào đã nhắn tin cho em thì em đều đã gửi phương pháp cho mọi người và mọi người đều đã áp dụng thành công và có quay lại nhắn phản hồi cho em rất là nhiều nên anh chị em nào thực sự thua tha khó khăn và muốn gỡ lại thì mọi người hãy nhắn tin đến cho em em sẽ gửi phương pháp cũng như là giúp mọi người thay đổi được tư duy và cách bắt cầu để đón cầu như thế nào thì mọi người tham gia nếu như mà mọi người nghe theo em thì em tin chắc rằng mọi người sẽ lấy lại được những gì mọi người đã mất để có thể trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp về tài chính thì mọi người nên tránh những con game bịp như là nổ hũ, Sunwin hay là Go88 và rất là nhiều những con game khác nữa vì thực sự nó rất bịp cho dù anh chị em có áp dụng phương pháp của ai hay là có là một cao thủ như thế nào đi nữa thì cũng sẽ không bao giờ thắng được những con game đó vì nó không có sự xanh chín nên mọi người hãy bỏ đi trước khi nó hút sạch tiền của mọi người ok thì với video hôm nay của em cũng đã dài rồi nên em xin phép dừng lại ở đây nếu mọi người đang vấp ngã ở chỗ nào thì hãy nhắn tin cho em em sẽ giúp đỡ mọi người em cũng xin chúc mọi người thật thành công trên thị trường này nếu mọi người thấy video của em hữu ích thì mọi người hãy giúp em like và đăng ký kênh để đón nhận những video tiếp theo và hãy cho em ý kiến cá nhân của mọi người để em có thể phát triển kênh hơn nữa em cũng xin cảm ơn và hẹn gặp lại